giống như là à, chico đặt ma vậy các bạn nhưng mà được một cái là nó cái cái cái à, cái số lượng bào tử nấm và quy khuẩn có lợi nó nhiều nó nhiều hơn chico đặt ma nhiều lắm và nó nhiều chủng hơn nữa các bạn này cái viên nano à, nanogo này thì nó có hai loại một loại là các nấm chico đạt ma đối kháng với các nấm gây hại nó có tới bốn cái loại nấm có lợi và mỗi một loại nấm cái số lượng bào tử nó rất nhiều 2,5 tỷ trên gram là nhiều lắm các bạn rồi một loại thứ hai là các vi khuẩn bacillus có lợi đối kháng với vi khuẩn gây hại và nó có tới 5 cái loại vi khuẩn có lợi mỗi một loại như vậy là tới 2 tỷ bào tử trên gram và nó có thêm một cái vi khuẩn cố định đạm đối kháng vi khuẩn có hại đó nó tóm lại là nó có tới ba chủng nấm và vi sinh vật có lợi đó thì những cái nấm và vi khuẩn có lợi nó sẽ xuống trong đất nó sẽ ổn định và phát triển trong đất thì nó sẽ đối kháng và tiêu diệt những con nấm và vi khuẩn có hại trong đất nó gây hại cho cây trồng mình vì thế là khi mà mình bổ sung được những cái con nấm vi khuẩn này xuống đất thì nó sẽ giúp bảo vệ bộ rễ và tránh tác nhân gây hại từ những cái vi khuẩn và nấm có lợi có hại đó các bạn đây đây là cái à, cái viên này cái đây là cái dạng viên một dạng viên đó một viên như vậy á là các bạn có thể xử lý được rất nhiều bạn xử lý được khoảng 3 ngàn mét vuông mình à, mình trồng diện tích bí à, bí đao của mình hết cái khuôn này nữa bạn mình à, trồng hết cái khuôn này tới bên kia và mình xử lý chỉ có một viên thôi viên này thì à, giá thị trường ở mình mua là từ đó à, một viên như vậy á, là các bạn có thể xử lý được rất nhiều bạn có khoảng xử lý được khoảng 3 ngàn mét vuông mình à, mình trồng diện tích bí à, bí đao của mình hết cái khuôn này nữa bạn mình à, trồng hết cái khuôn này tới bên kia và mình xử lý chỉ có một viên thôi nhưng ngày họ đang 200 lít nước rồi các bạn à, phun trực tiếp xuống đất đó hai là các bạn ương nó lên các bạn nhân sinh khối nó lên có nghĩa là trong đây nó có rất nhiều bào tử thì mình nuôi cho nó nhiều lên rồi mình hãy đưa xuống đất nó cái cách mình nuôi cho nó nhiều lên rồi đưa xuống đất á, là nó hay hơn là cái cách bỏ xuống đất trước để cho nó tự phát triển tại vì khi mình sử dụng cái dạng đối khác á, là khi mà cái mặt số nó nhiều nó ổn định rồi thì nó mới đủ sức để mà nó lấn áp mấy con nấm có hại vì thế nè mình phải nhân sinh khối nó trước đó mình ủ nó cho nó nhiều lên rồi hạ đưa xuống đất các bạn rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà để mà ủ sinh khối cái viên này lên để cho nó nhiều ra và cái cách này mình sử dụng là các bạn trồng bầu bí dưa là nó hạn chế chết nhát lắm các bạn các bạn yên tâm chị chuyện một số bạn trồng khi nó mang trái rồi nó chết lần chết mòn chết mà không còn luôn á rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nè bạn à, một viên này các bạn à, nếu mà nhân trên khối các bạn pha 100 lít nước cho mình đây các bạn để vô thùng phi này các bạn à, pha múc 100 lít nước các bạn sử dụng nước dưới mương của mình nè cũng được nhưng mà nước hơi trong trong sạch sạch chút bạn rồi bạn nào mà ủ ở nhà thì các bạn nếu mà không sử dụng mà nước máy các bạn nước máy thì các bạn lưu ý tại vì trong nước máy nó có cờ lo cờ lo nó sẽ làm chết mấy con vi sinh vật của mình ương nè nó bị chết vì thế là nếu mà bạn sử dụng nước máy thì các bạn sẽ múc lên để một ngày đêm rồi để cho cái khí lo nó bay lên tức là trong nước nó không còn clo nữa thì các bạn xài thì nó mới được các bạn lưu ý khi mà mình sử dụng nước máy thì mình bỏ mình bơm lên mình để gì nè để một ngày đêm rồi mình đã sử dụng còn mà mình sử dụng nước mương nước mưa thì mình cứ xài bình thường rồi 100 lít nước thì các bạn pha trong viên này ha rồi cái viên này là cái dạng sủi bọt các bạn đây là các bạn à, bỏ vô cái cái ly nè như nước nè là nó sâu lên tan nè tức là trong cái viên này nó chứa rất nhiều bào tử nấm và vi khuẩn có lợi đó nếu như mình lấy cái này mình đem mình sử dụng luôn trong đất vì thế là các bạn nhân cho nó lên các bạn nuôi cho nó nhiều lên nuôi cho cái độ quân của mình nó nhiều lên rồi mình đưa xuống đất thì lúc bây giờ thì nó sẽ phát triển ổn định trong đất và mặt số nó nhiều thì nó sẽ lấn áp được những con quy phẫn và nấm có hại trong đất đó các bạn rồi các bạn để nhân viên thì các bạn sử dụng đường mía nè đó các bạn sử dụng đường mía với 100 lít nước này các bạn sử dụng một ký đường mía mình các bạn đường mía mình hay sử dụng đó bỏ vô đó. các bạn bỏ đường mía để làm gì cái môi trường cho con sinh vật của mình nó phát triển tức nghĩa là nó có đồ ăn các bạn nó có đồ ăn nó phát triển rồi các bạn dùng cây các bạn thấy là các bạn à, kiếm cây các bạn thấy là cây cái này là nó nó hoàn toàn tự nhiên nên các bạn không có sợ ảnh hưởng các bạn tại vì nó nó là nguồn gốc tự nhiên không ảnh hưởng cho người động vật gì cả môi trường gì cả các bạn vậy lên các bạn vậy à, cho đường mía nó tan ra cái đường mía này là, là tạo thức ăn để cho những con vi sinh vật và nấm của mình ương để nó phát triển nó nhân mặt số lên các bạn rồi các bạn quậy lên vậy ha rồi cái ly cái ly nãy của mình bỏ vô là nó tan ra vậy nè các bạn đó đó đây là đây là những cái con mình cần nuôi nè đây là những cái bào tử nấm vi sinh vật có lợi nè mình bỏ vô mình nuôi nó nè đó các bạn đó cái này hoàn toàn tự nhiên các bạn không sau khi à, các bạn à, để cái viên à, sủi nanogo vào trong cái nước mà có pha đường mía như thế này xong thì các bạn dùng cái tấm bảng khi các bạn đẩy lại đó các bạn cũng không cần phải đẩy kích lắm các bạn đẩy sơ đừng cho côn trùng đồ nó nó bay vô thôi rồi ờ, mỗi một ngày vậy các bạn ờ, các bạn khuấy các bạn khuấy khoảng ờ, một hai lần các bạn dùng cây vậy các bạn khuấy một hai lần các bạn các bạn khuấy vậy để cho oxy nó hòa tan vô trong nước các bạn bạn cho mấy con vi sinh vật của mình nó phát triển mặt số nhanh lên đó, nó có oxy nó sống nó phát triển tốt đó. rồi các bạn ủ như thế này trong vòng hai ngày 36 tiếng 1 thì à, các bạn à, dở ra các bạn à, nghe nó sẽ có cái mùi nó chua chua cái mùi giống như mình muối vui chua vậy các bạn thì lúc đó mình vẫn à, mấy con sinh vật của mình nó đã phát triển cái nhân mặt số được rồi thì các bạn lúc bấy giờ các bạn sử dụng có hai cách sử dụng các bạn các bạn có thể à, rửa cái bình xịt của mình nó cho nó sạch rồi các bạn múc trực tiếp cái nước này nè các bạn để vô cái bình xịt của mình rồi á các bạn à, xịt xuống cái luống cái luống mình trồng hoặc là mình bơm xuống cái gốc gốc như bí đao của mình hai là các bạn à, pha vô thùng nhồi rồi các bạn tưới xuống luống đó các bạn thì à, cái giai đoạn à, để mà các bạn phòng bệnh chết nhát phòng bệnh chết dây cái giai đoạn 2 nè là các bạn sử dụng ở cái lúc mà các bạn bón thúc để mà nuôi trái bí đao mình đó các bạn thì để cho đỡ tốn công á các bạn trong lúc quá trình các bạn gãy phân á trước khi các bạn gãy phân á thì các bạn dán cái màn phủ lên vậy các bạn dán lên vậy các bạn à, à lấy cái à, cái nước hồi nãy mình mình pha đó mình à, pha thùng dồi mình tưới lên trên đây đó. hoặc là mình à, bỏ vô thùng bình xịt mình xịt lên trên cái luống này đó hoặc là bạn nào mà sử dụng cái phòng bệnh mà lúc này mà chưa có ngay cái đợt mà mình gãy phân á chưa có ngay cái đợt mình gãy phân á thì các bạn có thể bơm để vô bình xịt rồi các bạn bơm thẳng xuống gốc này các bạn bơm thẳng xuống gốc bí đao của mình luôn đó các bạn đó và khi mà à, mình bơm xuống thẳng xuống đây thì những con vi sinh vật của mình sau khi đưa xuống đất nó sẽ phát triển trong đất này nó sẽ có nhân mật số lên và nó sẽ tiêu diệt những nấm nấm bệnh và vi khuẩn có hại nó gây nó gây cái bệnh là thú cái cổ rễ này là một với hai là nó bệnh bệnh à, chết rễ đó thì cái cái chúng ta sử dụng cái cái chế phẩm vi sinh à, phi vi sinh vật này thì nó hạn chế rất nhiều cái bệnh mà chết dây các bạn và những bạn mà tóm lại là những cái à, cây mà họ bầu bí họ bầu bí dưa là các bạn sợ nhất là cái bệnh chết nhát đó các bạn cái bệnh mà chết dây khi mà bí của mình hoặc là dưa của mình hoặc là dưa hấu bầu của mình á mà đang chuẩn bị thu trái thì nó sẽ nó sẽ bị bị, bị chết là do do do nấm vi khuẩn nó, nó gây hại trong rễ trong đất đó mà nếu các bạn không phòng trừ thì nó bệnh bị bệnh rồi thì các bạn không trị được nó chết từ từ nó chết hết giường các bạn luôn đó. vì thế là nhà vườn á, các bác nông dân sợ nhất là cái bệnh cái bệnh chết nhát đó khi mà nó mang trái rồi nó chết hoặc là nó chết lúc nhỏ vì thế là mình à, nhắc lại các bạn để mà sử dụng cái à, cái viên nano gold đó đó thì à, các bạn lưu ý cho mình là sử dụng mà đúng cách là ngon nhất là sử dụng hai giai đoạn giai đoạn thứ nhất là các bạn trước khi các bạn trồng đó các bạn xử lý đất đó các bạn tưới sẵn xuống đất đó rồi xong các bạn gãi lót rồi xong các bạn để à, tiến hành trồng trồng bí trồng dưa trồng bầu đó là nó hạn chế giai đoạn là chết cây con rồi đến khi mà cây của mình chuẩn bị xuống trái chuẩn bị ra hoa kết trái thì mình xử lý một lần nữa các bạn là mình à, ủ sau đó mình tưới xuống cái dòng chỗ mình trồng tưới xuống cái vùng rễ các bạn một một lần nữa đó để nó phòng mình là chết chết cây nó không có cái, cái tích nào bằng cái chuyện mà mình nuôi cái cây cái dây của mình à, rễ của mình mà nó lớn nó mang trái rồi mình chết đó. thì thế là các bác ha các bạn mà áp dụng cái cái cái, cái cách của mình á, là nó hạn chế rất nhiều cái bệnh mà, mà chết nhát các bạn đó là các bạn yên tâm về cái phần bệnh chết nhát đó. một viên như vậy các bạn xử lý được rất nhiều